Xin chào các bạn, hôm nay cửa hàng Anh Dũng xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới đó là bản lề phòng tắm kiến bản lề phòng tắm kiến có rất nhiều loại à, thường bốn loại này là thông dụng nhất lại à, loại kẹp hai cánh ngang lại kẹp hai cánh vuông góc loại à, bản lề à, một kiến một tường hai cánh kiến 135 à, độ ta sẽ tới mẫu sản phẩm đầu tiên là hai tấm kiến thẳng bản lề này dùng cho hai tấm kiến thẳng phòng tắm kiến hoặc ờ, phòng kiến nhỏ đây là chiều uh, dài đây là chiều rộng chiều dày chiều dày này chúng ta có thể nới ra tùy theo tấm kiến bằng hai à, bằng à, những con lục giác bằng hai con lục giác đây dành cho tấm kiến à, hai tấm kiến thẳng ở đây là mọi sản phẩm đều dán keo để chống chày ờ, mặt inox tất cả sản phẩm này là đều bằng inox 304 không xét dành cho nhà tắm không xét không ờ, bị ờ, chóc xi si. inox sáng bóng còn sản phẩm này thì dành cho cửa hai tấm kiến nhưng mà lại để vuông góc khoảng là tấm ký nhưng mà để vuông góc đây là chiều ờ, rộng khi khi cửa vuông góc khi cửa vuông góc muốn mở ra lật vô hoặc lật ra ngoài đây là dạng sản phẩm dành cho cửa vuông vuông góc hai tấm kiến kế tiếp ta sẽ tới bản lề hai kiến nghiêng một góc 135 độ gồm hai phần má lớn và má nhỏ đây là chiều dài nếu nhanh quá các bạn không xem kịp các bạn có thể stop pause tạm dừng video này lại để có thể nhìn cho kỹ thông số và kích thước hơn chúng ta đến kế tiếp là bản lề cửa kiến mà một bên là tường một bên tường một bên kiến dành cho phòng tắm kiến tất cả những sản phẩm này đều làm bằng inox 304 chống hoen rỉ để biết nhiều thông tin hơn bạn có thể liên hệ số điện thoại hoặc tới địa chỉ để xem sản phẩm cụ thể còn rất nhiều loại sản phẩm khác bạn muốn biết thêm thông tin gì bạn có thể để lại à, phía dưới phần bình luận comment bạn có thể ờ, nếu bạn thích clip này bạn có thể like hoặc share cho bạn bè đều theo dõi hãy ờ, đăng ký kênh subscribe và để nhận được nhiều video mới nhất cảm ơn các bạn đã xem video này